Ở phần kiến thức, cô Ngọc Lan sẽ cùng các con đi tìm hiểu ví dụ của bài. Cô có phép tính 8.652 trừ đi 3.917. Kết quả của nó bằng bao nhiêu? Cô mời các con cùng đặt tính. Khi đặt tính, các con hãy lưu ý số bị trừ ta đặt ở phía trên, số trừ ta đặt phía dưới sao cho các hàng phải thẳng cột với nhau hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị hàng chục thẳng hàng chục hàng trăm thẳng hàng trăm và hàng nghìn thẳng hàng nghìn ta ghi dấu trừ và kẻ phép tính sau đó chúng mình mới bắt đầu thực hiện tính khi thực hiện tính chúng mình thực hiện từ phải sang trái bắt đầu từ hàng đơn vị chúng mình cùng làm nhé Hai không trừ được cho bảy. Vậy ta phải lấy 12 trừ 7 bằng 5. Viết 5 và nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2. Và lúc này là 5 trừ đi 2 bằng 3. Ta viết 3. Ta làm tiếp nhé. 6 lại không trừ được cho 9. Ta lấy 16 trừ 9. 16 trừ 9 bằng 7. Ta viết 7 và nhớ một. 1 cộng thêm mấy 3 này, 3 thêm 1 bằng 4. Chúng mình viết 4. 8 trừ đi 4, chúng mình có kết quả bằng 4. Viết 4. Vậy 8.652 trừ đi 3.917, ta được kết quả là 4.735. Cô nhắc lại, kết quả của chúng mình thực hiện phép tính 8.652 trừ 3.917 bằng 4.735.